Mở đầu phim là cảnh Thành, một giáo sư đại học đang hồi tưởng về những mảnh ký ức của mình. Đó là đám cưới của cậu con trai, nhưng đứa con dâu đó lại chính là Sugar Baby cũ của ông. Thành đang buồn như chó cắn, thì đột nhiên có một số máy lạ gọi tới và hẹn gặp ở quán rượu của ông. Thành lấy lại bình tĩnh, sốc lại tinh thần kiểu nghĩ chắc lại mấy thằng chủ lợi gì. Thành quay về quán, nhưng đợi cả lửa ngày mà chẳng thấy ai, quán rượu tiếp gì mà chẳng thấy khách đâu. Thành lại buồn như chó cắn, thì đột nhiên sau đó lại nhắn tin tới Thành đảo mắt nhìn xung quanh Hắn chạy khắp quán để tìm nhưng chẳng thấy ai Định gọi điện hỏi thì đột nhiên tiếng chuông quen thuộc vang lên ngay phía sau Đó là Vi, con dâu đồng thời cũng là suga Baby cũ của hắn Sau một màn chào hỏi Em lâu nay ra sao? Đang yêu ai quen ai? Anh nhìn em trông gầy hơn trước đây Đạo diễn cho hắn nằm nhà vài câu và hồi tưởng về cuộc tình của hắn với Vi Lúc này, phim đã đổi chế độ màu mè hoa lá cho thấy lúc đó cuộc sống của hắn với Vi tươi sáng như thế nào Phim chuyển cảnh tới lúc hắn đang xạo lò trên bục giảng. Úi các chú phải cố gắng nhiều vào, sau này mới làm đạo diễn được như anh. Vi đã để ý gã giáo sư ấy. Để lưng điểm, cô đã tiếp cận và chủ động gặp gẫm thành. Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây. Nhưng mà khoan đã, em còn mấy môn chưa qua được. Úi sởi, thế thì qua nhà anh anh giảng cho. Thế là họ đã về quán rượu của Thành để tâm sự. Phim lại quay về cuộc đối thoại giữa hai người. Vi đang than rằng cuộc hôn nhân của cô với chồng đang bế tắc vãi loằng. Có lẽ vì mãi vẫn chưa có con Thành chẳng biết làm gì chỉ biết ăn ủi vài câu Em đang buồn à? Đừng buồn nữa Bà bắt đầu ăn mày quá khứ Kể về ký ức đẹp đẽ trước đây Chồng của Vi liên tục gọi và giúp cô về nhà Ơ kìa, em đang đi chơi với bạn Thành giật máy và quát cho thằng nghịch tử một trận Sau đó là cảnh chuyển qua lại giữa quá khứ và thực tại Đạo diễn quay ra quay vào sóng hết cả mặt. Cụ thể, đây là cảnh trong quá khứ, sau trận mây mưa ấy, Vi dọ hết đồ và biến con mẹ nó mất khỏi cuộc đời Thành. Và đương nhiên, cô đã có mục tiêu khác, trẻ hơn, đẹp trai hơn. Nhưng Thành đã tìm được Vi, và cô đành phải đu dây qua lại giữa hai người. Từ hôm ấy, Vi đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời Thành. Thành lại buồn như chó cắn. Em giờ nơi ấy có tốt không? Em ư đi, không nơi đây vẫn có anh hoài ngóng trông đêm nào em thấy có đơn không khi em ở bên cạnh người em luôn khát khao

Hôm sau, Thanh ngồi uống rượu với con dâu tướng này và thả con trai. Trong cơn say, Thanh này nhảy hãm lờ vài câu rồi gục ngã. Từ đó trở đi, Cuộc sống của Thành chỉ có hai màu đen trắng Thành đang đợi, đợi người con gái Cái cái cái muốn năm mấy Rồi chẳng dám nói lại cùng anh có lẽ bởi vì anh không muốn vậy Chẳng muốn trái tim mình đập loạn nhịp bởi ai thêm một lần nào nữa Chỉ là trong thoáng giây mong mong một phút lậu ấy anh nghĩ bừa Rồi một ngày chợt phủ nhận rằng là khi nào đã mất nhau Em Phương này, anh Phương ấy biết bao giờ mới thấy nhau Nên mọi người cứ đồn thổi Em bây giờ có hạnh phúc mới rồi Ý chí bảo anh phải tìm em thôi chỉ còn hy vọng nhỏ thôi Có lẽ em sẽ bất ngờ khi ngày vui em thấy gọi anh quay trở lại thực tại vì nói mãi vẫn chưa có con nên gia đình đang lâm vào bờ vực ly hôn hạnh nói bây giờ chỉ còn một cách và hắn định hấp riêng vi nhưng vi vẫn còn chút lý trí nên một mực từ chối sau vài phút nhìn nhau đắm đuối tiếp theo là cô lại chọn thầy ông lội No, no, no. cá nhân tôi thấy đây là một bộ phim nghệ thuật các cảnh cũng đậm màu nghệ thuật nên bạn đang mong chờ những cảnh máu lửa thì có lẽ đây không phải sự lựa chọn phù hợp với bạn. À còn nữa, cái phim này nó cứ đổi qua đổi lại giữa quá khứ và thực tại, làm tôi chóng hết cả mặt. Nói chung, đây là phim có nữ chính nhìn rất mờ nem, khuôn mặt không hẳn là xinh, nhưng được cái body rất ngon và diễn rất đạt. Còn nội dung thì thực sự rất nhạt nhẽo và không có điểm nhấn. Tất cả những gì phim này thể hiện, đó là diễn xuất của nữ chính và kiểu làm phim sặc mùi nghệ thuật. Sao nào? Các ông mong chờ gì ở một bộ phim nghệ thuật?